Chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Và đại kênh đây Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với lập trình Strat à, Vị hình nha Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhấn một like, share, subscribe Và các bạn nhớ là xét ở dưới phần tệ tả để mà à, đáp ứng yêu cầu của mình nha Giờ bắt đầu nè Thì bài hôm nay ấy, chúng ta học mình thì nó thông tin là bài đọc vị cũng là bài vĩ hơn trên strat nhưng nó chỉ là bài trang trí ờ, ở Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 thì cái bài này ấy nó chỉ là bài vĩ hơn nha và nhiệm vụ là chúng ta sử dụng các lệnh kéo thẻ strat vĩ hình bên biết rằng cạnh của hình vuông được nhập từ bàn phím màu màu các bạn sẽ lấy ngọn nghiêng vậy là người ta nói là chỉ vĩ hình bên về hình đây thì các bạn có thấy cái hình này ấy nó giống nó nó có cái gì à, đặc biệt không thì cái điểm đặc điểm chung của nó ấy, là mọi cái hình vuông ấy nó đều nói nói với nhau hết còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vậy 8 hình vuông Nó nói là với nhau theo đường hình tròn Vậy nó cũng không có công cho lắm rồi, giờ chúng ta chỉ làm bài này. Thì giờ bắt đầu nè. Đầu tiên ấy, chúng thấy này đúng không? Chúng ta chỉ làm là khi nhấn vào lá cờ màu xanh, lặp lại mãi. À, khi nhấn vào lá cờ màu xanh, chúng ta chỉ tìm cái phần bên. Chúng ta chỉ tìm cái khối lệnh số tất cả và mình chỉ bật tiếng Việt lên cho các bạn hiểu. Đấy số tất cả để số sân chơi trước khi vẽ Tiếp theo nhóc bút đổ máy chuẩn bị và chúng ta sẽ đợi lệnh chuẩn bị ở giữa với lệnh nhóc bút và đặt bút Thêm khối lệnh chọn bút màu là người đã nói màu cũng như là các bạn chọn màu nào cũng được mình thì chọn màu này còn đây đặt kết thúc bút vỉ thì chúng ta sẽ đặt thành hai nha hạng một cũng được một hạng hai lúc đó Dora cũng chỉ đi tới điểm nữa không không y không trước ơi là hướng vào phía 90 về đặt bút lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải chúng ta cho nó kim khối lệnh hiền lên nè hiền lên về nút ẩn đấy nhưng mà giờ lúc đây nó sẽ đi tới đây chuẩn bị bắt đầu nên lúc đó chúng ta sẽ vỉ đặt bút đâu thì chúng ta sẽ tạo ra một khối cho nó tiện Nhóm này nhóm khối của tôi Nhóm lúc tạo một khối Và đặt tên cho nó hình vuông Đây Rồi thêm dữ liệu đâu vào ghi là Đồ dai cạnh Nếu anh chị mà không làm mới màn hình rồi nhấn ok Đấy cái nhóm khối lửa này chúng ta sẽ đợi ở đây à chúng ta thử nghiệm ghi là chúng ta sẽ ghi là người ta không có nói là à, đặt đồ gia cảnh bao nhiêu nên chúng ta sẽ đặt 100 đi và cái hình hình vuông đồ gia cảnh đấy thì chúng ta sẽ cho nó thì à, trong này ấy, nó có tám hình vuông nói nhau đúng không mà mỗi hình vuông ấy nó đều có những màu khác nhau và nó chỉ được tô màu đầy đầy khắp cái hình vuông đó luôn là hình vuông mà được tô tô đầy màu ấy nên chúng ta sẽ cho nó lặp lại đồ giai cảnh, để cho nó di chuyển đồ giai cảnh và chúng ta nhập vô và di chuyển âm đồ giai cảnh, âm đồ giai cảnh, Đấy. không đây dạ. yeah. không có gì hết trừ cho đồ gia cảnh có nghĩa không trừ cho đồ đồ gia cảnh đấy sau tiếp theo là xây phải 90 độ di chuyển một bước rồi xây 90 độ như vậy nhưng khơi về vĩ nhấn vào nó vĩ nha nhưng có điều vậy khung ra mở ra nó giấy một cái dấu chấm nhỏ ở trên đây thấy không Nên đấy chúng ta phải làm như vậy trên đây thì chúng ta sẽ đặt cho nó là đặt bút còn ở dưới sau khi di chuyển độ gia cảnh và di chuyển âm à, âm độ gia cảnh thì chúng ta nhắc bút đấy thì nhìn thử thì nó mất đi có một cái phần chấm nhỏ ở trên là quà thì à, ba giám khảo tin mắt đó. Ừ. thì lúc đó vị xong rồi đúng không ừ, chúng ta thấy to quá thì đặt 80 nha đây 80 đỡ rồi à? rồi tiếp theo chúng ta cho nó lập là 8 lần rồi mới vị hơn đó rồi ghi lập là 8 lần à, là hình vuông 80 Thì cái này không phải Đi tạo lại lần nhiều lần Nên là Không đúng Rồi, cái này là chúng ta cho nó xây, xây Phần này chúng ta cho nó xây phải Để cho một số sự kiện Đấy Nó còn ở dưới không, nó ngược lại không Nhưng ngay lúc vị xong ấy chúng ta sẽ cho nó Xoay phải 90 độ Di chuyển 80 bước do độ gia cạnh nó 80 Rồi xoay phải 90 là quay lại chỗ cũ Rồi tiếp theo Di chuyển 80 bước Rồi xoay phải Giờ ấy các bạn biết ờ, cách tính cách tính ờ, cách tính độ độ xây độ xây của từng cạnh ấy độ xoay hướng khác nhau uh, của từng cành ấy hướng ấy rồi ờ, hình giống như tính hình để giáp ấy nếu muốn chúng ta muốn làm hình vuông ấy là ta lấy 360 360 là ờ, hướng hướng toàn bộ xung quanh chia cho 4 là 90 đã xây 90 sau nó vỉ một mặt nên giờ là đây là có 8 hình vuông cùng vậy 360 chia ra 8 đấy không để chút đấy lúc này chúng đây em cho nó thay đổi vây lại đấy lúc nó vỉ ấy nó chỉ vỉ lên trên nó nó vỉ lên trên đúng không coi tiếp theo có ờ, thì xây phải xây uh, xây đây chúng ta làm ngược lại thôi đấy xây phải 90 độ di chuyển 80 bước xây trái 90 độ là di chuyển 80 bước bước xong lâu xây phải kiểu vậy và chúng ta chỉ chim cái là cộng nữa cộng với 90 đấy không không không khỏi khỏi khỏi lâu chạy thử à chúng ta thấy nó sẽ vỉa ra một hình đúng nhưng có điều là không đủ chỗ trống đâu chúng ta lẹp cho nó nhỏ lại là 64 nha 64 64 64 rồi ok nó nhỏ là nhưng ở dưới đây ấy nó là là ở trên đây ta ghi là y chúng ta sẽ đặt là có một là 360 chia cho 8 là mấy 45 đấy xong là cộng với về 360 chia cho 8 nữa nó bằng ở đó Nên đây chia cho 16 không là 8 nhân cho 2 đấy lúc này thấy nó vừa khít chưa rồi tiếp theo con đồ ít đây chúng ta chỉ cho nói là vẫn lấy trừ trừ nhưng mà là đồ dai cành của hết vuông nói chia cho hai ơi đây đồ dai cành uh, à, của nó cho sau bốn rồi ok đấy rồi vì vậy giờ chúng ta đã xong cái bài này rồi nhưng mà ấy có một thiếu một điều cuối cùng là nút ẩn à, và cái nút thay thay đổi trình nút màu ấy thì màu sẽ cho phù hợp ấy đấy chúng trong đây có thể chỉnh bút màu là việc 40 à Đấy, chỉnh bút màu sẽ cho vừa ấy các bạn Nói vậy thôi Rồi Thì vậy giờ chúng ta để xong cái ba nào nha Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhanh để lại một like, share, subscribe và các bạn nhớ đăng ký kênh mình để mình làm những video mới tiếp theo nha. Giờ sẽ là các bạn và bye bye. Bye.